chương trình Bản sắc Việt thuộc kênh Huy Trần Official nhằm mục đích kêu gọi các bạn trẻ, các mạnh thường quân cùng chung tay chia sẻ clip và thông tin của những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ và phần nào đó cải thiện đôi chút cuộc sống của những mảnh đời thiếu may mắn. Quán chay tùy tâm Trong tập này của chương trình Bản sắc Việt chúng tôi đã tìm đến một quán ăn rất dễ thương chuyên phục vụ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh quán chay tùy tâm Quán chay tùy tâm tọa lạc tại số 49 sẹt 1 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11. Thời gian hoạt động của quán vào các thứ tư, năm, sáu từ 11 giờ 30 đến 17 giờ. Tuy không gian không lớn nhưng hàng ngày quán vẫn tiếp đón một lượng khách khá ổn định. Theo chúng tôi quan sát thì bà con tới quán chủ yếu là những cô chú bán vé số, những người khó khăn, không có điều kiện ăn uống đàng hoàng. Thấu hiểu được điều đó hai vợ chồng anh Nhân, chị Long đã mở nên quán Tùy Tâm nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ekip chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm một ngày làm việc tại đây. Nhờ vậy nên mới hiểu được sự tận tâm, tận tụy trong từng công đoạn chuẩn bị, chế biến món ăn phục vụ cho bà con. giờ đi tìm mệt quá không biết là hai anh em có đi lộn đường không trời hên xui rồi à, chứ nãy giờ đi hơi mệt rồi đó à. thiệt ừ. Ê, nước nước nước các bạn cả, cả cảm giác bây giờ cần một, một cái thứ nước gì đó nó hơi ngọt ngọt ở cái cái đầu lưỡi để mình có thể tạo thêm một năng lượng để uh, mình có thể tiếp tục đi tìm quán Ủa, mà, mà bạn bạn bật một miếng là anh em mình nãy giờ đi tìm cái gì tìm quán cơm hai ngàn đầu chai đúng không đúng rồi cơm chay là thiện nguyện nha mọi người và nghe nói là có hai ngàn cũng được mà không có hai ngàn cũng được à, và ăn tại chỗ luôn và nghe nói là ngày hôm nay là được làm một cái món rất là ngon dạ dạ cảm ơn chị em đang đi tìm quán con trai <laughs> mọi người đi qua đi lại khen tôi dễ thương mà mọi người thấy tôi dễ thương không tuy là hôm nay tôi không được chạy chuốt thôi nhưng mà đây là con người thật có tiền dạ dạ dạ dạ chờ em xíu dạ tụi em mập quá tụi em cản đường mọi người la mọi người ơi qua qua qua qua qua uống nước mà ơi em mua nước em uống nha ôi trời ơi tới luôn tới luôn tới luôn à này chị hey, chị đi <laughs> sao chưa thấy em mà chị la dưới vậy chị đang đi kiếm nãy giờ thấy nước rồi lên qua ai là trúng luôn ghê ghê biết sao không đi nguyên khu chợ bán rất là nhiều đồ ăn thiệt dạ. luôn dạ. mà hai anh em đi nãy giờ là hai chị à đi cái hướng ngược đây nè là nó gần hơn tự nhiên đi lũi chi đi ra đường hẻm chi trời thì ai biết đâu thằng camera nó hướng hướng dẫn mình đi đường này ra đi vô ở đây đâu hả hả đi ăn cơm cơm mà thấy nước ngon trời mọi người ơi cái nước này là ngay cái gu em thích luôn lấy lấy hai chai hả cầm ăn cầm ăn à, cầm đi cầm đi cầm đi cầm đi camera khỏi uống cho mấy cưng <laughs> trời ơi lấy một cặp hả chị một cặp rồi đây cái này nước à, nhà nấu cái này nước nhà nấu hả dạ. cái này là người ta kêu là cái gì giống cùi củ nhang quá vậy cái này nó giống nhưng mà của em chỉ là chà tí tiếng thôi à chạy gì chạy gì chạy gì tí tiếng tí tiếng hả tí tiếng thôi tí tiếng tí tiếng không có đông trùng không ờ, trùng nè đông trùng chứ không phải côn trùng côn trùng <laughs> ở từ từ nói thôi nói nhanh quá nó thành con khác chết luôn á cái uh, cái đỏ đỏ là táo táo à. đỏ đúng đó. rồi ở dưới này là long nhãn long nhãn đúng rồi hạt chia hạt chia chứ không phải hạt é nha mọi người cái vàng vàng là bông trùng nè đông trùng chứ không phải là bông đông trùng hạ hỏng cái này nó quý lắm cho tôi hỏi nhiều chai Dạ 15 ngàn một chai 15 ngàn chai mẫu hết luôn chị ba Quá rẻ Rồi cái này là của, của hai đứa tôi luôn nha Rồi, à, vậy là, là để cắt bản luôn Cắt bản là không bán nữa nha Rồi cắt đâu mình để là có, có bán mà để ngày mai tụi ra lăng của mọi người lady vớt lady vớt lớp đi phơi Chứ có như là cái này mình ờ, không có đầy đủ gì như chè dưỡng nhan nhưng mà cái này là em theo kiểu là uống chứ không phải là ăn à. chè dưỡng nhan thì nó sẽ đặc nhiều hơn à cái này mình uống mình nuốt luôn cái chai luôn chứ mình không có ăn cái chai không có nhai vậy mà nuốt luôn mọi người nuốt cái chai bạn bè luôn vô cái bên này tìm được cái quán mình muốn xỉu à. bây giờ là tôi với bạn vô phụ tay đi ha bạn dạ. à, bạn chịu trách chịu cái trách nhiệm đi à, là phụ nấu xào chẻ đi đúng rồi còn Sao? Dạ. tôi là đi chợ rồi nấu xào chẻ tôi tưởng tôi đang làm Ủa chị ở đây đâu có bán cơm không có bán cơm hả không đang bán gì hết trời ơi trời giọt nữa giọt nữa đỡ <laughs> bà chị ba đã quên nãy giờ giới thiệu với mọi người đây là bạn kim long vương à, kim vương long long vương dạ. Kim Thôi vậy tự nói luôn đi, dạ, Em uh, xin tự giới thiệu đó chị Tiền giới thiệu kia bị loạn lọt gói não á Em tên là Vương Kim Long, đó. À, ba mươi hai tuổi À, hiện tại là em đang uh, mở quán chay tỳ tâm giá 2 ngàn khi ăn tại quán ở uh, ở nhà tại nhà cùng với ông xã của mình ừ. anh ơi đây ông xã của đây đây vô vô ở nhà có đứa con tên là tiểu bà là tên long ông là tên nhân tiểu long nhân nét cái vậy ông xã của em ui bà nhảy số ghê này kia dạ anh ơi ok ok dạ thôi vậy à, mình bắt đầu ha để tiết kiệm thời gian thì à, bạn chịu phụ trách là xào chẻ nấu nướng còn tôi đi chợ thấy tôi chứ đi chợ ghê lắm đúng rồi chứ hai mình mình đi chợ chật chật chúng tự <laughs> à, ok vô vô vô quán em hơi nhỏ vô vô có chật đừng la vô không không sao mọi người ơi photo của chúng tôi hôm nay cũng khá là Đâu, vô luôn quay luôn vô luôn quay máy ngồi luôn nè thằng em tôi nè nha thì luôn nha thì bự thấy chưa đó <laughs> quay nhau luôn hết tiền luôn ừ đúng rồi Bình vô ăn 5 lít nhiêu vậy, Hả? Đấy là 3 bình Nên à, mình quyết định rồi mình mua vô ăn Mình à, để tặng à, cho vợ hai vợ chồng Nhân với lại à, Long à, Nhân, cái này à, của Long nhiều nha Dạ em cảm ơn Thôi để nó thì nặng lắm à, Cái này là anh em à, ekip của à, camera gửi tặng quán mình dạ, còn cái phần của quy là với tùy tính sau dạ. đó này là của mấy anh em camera dạ, hay mặt quán thì à, cảm ơn các anh nhiều ạ à. đó một phần nữa thôi không chiên xào rồi cho dạ. thoải mái ok dạ, cảm ơn Ê, nó nghe nè giờ chỉ có hai chị em mình đây thôi ha dạ. hỏi nhỏ nè cái động lực nào mà chị thấy á, là giữa em nè cái nhà này hiện tại là nó rất là nhỏ luôn nó đừng buồn nha chia sẻ với em thôi là cái cái khuôn viên nhà của mình rất là nhỏ chị vô chị ngồi mà chị cảm giác chị ấy nấy là bởi vì quá chật <laughs> đúng không dạ. nhưng mà làm sao mà em có ý tưởng mà em làm ở quán này rồi chưa kể tới cái phần là chị nghe nói là em có hai đứa con dạ, dạ đúng rồi à, rồi thời gian đâu lo cho con thời gian đâu lo cho gia đình dạ. tại vì buôn bán mà nhất là bán cơm là rất là mất thời gian và nhiều công sức thì uh, nói thiệt chị thì biết sao không tại vì hồi đó là hồi nhỏ tới lớn là ước mơ của em là em thích vậy rồi mà à. cũng cũng nói cũng là chưa gọi là trái bỏng lắm nhưng mà là hồi xưa là lúc mà quen ông xã nè ừ. là mẹ chồng em bị ung thư Ồ. rồi em mới nuôi cho bệnh gì ung bướu á là chị biết á, ờ, ở chồng là cái gì cũng mất tiền hết á đã tiền rồi. Ờ, tiền chi phí bệnh rồi tiền ăn tiền uống một ngày nó biết bao nhiêu thì mình mới biết là tới mấy cái cơm từ thiện á à. mỗi ngày là em đều ra xin cơm từ thiện ăn hết thì mình mới cảm nhận được là trời ơi nó rất là quý luôn đỡ biết bao nhiêu tiền cho mình là em thấy rất là ngưỡng mộ mấy cái cô chú mà làm cái công việc đó đó thì em có nói với ông xã em nói là nếu mà anh ơi sau này mà mà mẹ về rồi á rồi mình mà có điều kiện á thì mình sẽ làm lại như vậy để trả ơn là những cái những cái người mà đã giúp mình những lúc như vậy nè nhưng mà cũng chắc cũng còn lâu thì cũng khoảng 9 ờ, năm á nếu mà tính ra tới thời điểm này 9 năm bắt đầu em mới mới mới làm cái này thì phải để dành tiền mình phải để dành tiền mình em làm cái này là được bao lâu rồi coi như cái quán chay này là em mở ra 6 tháng còn trước đó thì hai năm là em tham gia công tác thiện nguyện đến bệnh viện hoặc là mình ờ, phát ờ, mình giống như mình mua đồ mình cho người ta rồi hoặc là mình xin tiền xin tiền giống như xin tiền cho trường hợp thì mình kêu gọi à. còn cái quán này thì em không có kêu gọi cái quán này là mình mở tại nhà tại vì nhà em tuy thì nó nhỏ thì chị tiền nhưng mà mặt tiền à. được cái mặt tiền em không phải mướn mặt bằng sức của mình mình có nhiêu mình làm nhiêu đúng rồi có nhiêu chơi nhiêu ờ, có nhiêu làm nhiêu thì hai vợ chồng em để dành cảm thấy đủ ok là vừa lo được cho ờ, cuộc sống của mình ổn thì mình ờ, mình ờ, mình mình làm hai đứa con em thì nó đi học bữa nay em mới mở thứ tư thứ năm thứ sáu như nó đi học thì em vẫn bán được bình thường rồi tới trường chiều nó về thì chồng em sẽ lo cho nó còn em nó vừa dọn dẹp này kia từ từ đó vậy thôi à Đủ. Để vô rồi bán sao hả? Cá chè, 35 ngàn ký nó nó đâu mình cải chua mà cắt sẵn rồi đúng không cái này nó trộn chung với củ à, cải trắng nó ngon hơn nó ăn củ chua ngon ngon ngon lắm ngon hơn cái kia nhiều cải chua nhiều ấy là cái cải chua nó có cây không cái này à. nó sát chua trộn chung với củ cải trắng vô này bán bán bán bán bán sao bán 35 ngàn ký ăn hả 35 ngàn một ký 35 ngàn ký hả ờ. rồi lấy 2 ký đi có bớt không tôi đổi thắt làm gì rồi đây bán đồ nó lên giá phải bán rồi rồi bây giờ chốt lại là 35 ngàn ký đúng không? À. Chứ không phải 2 kg 70 hả? 2 kg 70 đó, 35 ngàn à. ký, đúng rồi Chớp bảo không được luôn À ngờ phải nhanh quá, chớp bảo không được luôn Cảm ơn bà chủ ký không nhưng mà mà chị lựa giùm em luôn nha yeah, xong hoàn thành nhiệm vụ đi Đó có mua chè không ta? Thôi mua chè đi nãy dặn rồi mua chè đúng không? năm ngàn đều hết luôn hả sao vậy? Đúng rồi Vậy lấy em à, mỗi thứ bịch đi Ủa cái này là Mũ chôm gòn Này gòn, này mũ chôm à. Này bé Bé Cái này đi ờ. đâu Đúng chưa À ờ, biết đâu Có như vậy rồi Hai chục rồi ok Đủ rồi Rồi cảm ơn bà chủ nhiều Đi cảm ơi chung mình ờ, mình có nhiêu mình làm nhiêu khỏi phải chị hiểu mà tại vì á khi mà mình làm một cái công tác thiện nguyện đó là từ xuất phát từ tấm lòng của mình dạ. nhưng mà với cái điều kiện của mình kinh tế của mình mình cần sự hỗ trợ và có những người họ vẫn muốn làm như mình dạ. nhưng họ không có điều kiện về thời gian về à, địa điểm với lại họ cũng không có cái khái niệm là nấu ăn hay như thế nào hết họ muốn kết hợp để làm nhưng mà nếu mà vô cái đội nhóm mà lớn quá thì họ lại không có cái thời gian tập trung họ làm tự phát như mình và dạ, dạ. chị cũng có thời gian chị làm tự phát dạ. đó nhưng mà khi mà mình xin cái uh, kinh phí quyên góp á nó rất là nhạy cảm có nhiều người họ sẽ nghĩ phiến diện là mình đang trục lợi cá nhân trục lợi đúng đó. cái đó mình làm mình rất là ngại tại chị là cảnh lòng người công chúng mà đó tại vì em á chị tiền ai cũng vậy hết đó chứ không phải riêng gì đâu em ở cái quán này là đặc biệt em không kêu gọi tại em nói là không ai mượn mình phải làm tôi đâu có mượn chị phải là mở cái tiệm để ra chị phải nghĩ làm rồi chị phải vậy khó khăn kinh tế này kia thành ra là em nói với ông xã em là khi mà một khi đã làm nha là tất cả chi phí là mình phải chịu hết còn bạn bè muốn ủng hộ thêm thì sẽ giúp đỡ cho mình kéo dài thêm rồi giống như ai đi ngang qua thích cho mình chai dầu hay là ký gạo mình cũng rất là cảm ơn nhưng mà giới chính là phải là mình đó rồi mình cũng phải bảo đảm cho con cái mình nó được ổn định có nghĩa là em với chồng em là không có phải là cho con những cái gì gọi là tốt nhất nhưng mà cho con những gì gọi là an toàn là mình lo đủ cho nó à. rồi lo cho ba mẹ hai bên là đầy đủ tại vì mình giúp người ngoài mà cuộc sống mình không ổn thì mình đâu có làm được thì đúng rồi đúng rồi đó. mình người ta phải nói là mình phải yên ổn thì mình mới có thể chia sẻ được yeah. Dạ. quý vị thấy không đâu có đơn giản để mà mình làm một cái công việc thiện nguyện có tấm lòng nhưng mà lực mình không có kinh phí mình không có cũng rất là khó khăn và khi mà đi kêu gọi cũng rất là nhạy cảm dạ, yeah, bởi vì cảm đây đó. là cần những cái tấm lòng của quý vị ví dụ như ai mà có điều kiện thì cứ ghé qua đây 49 sạc một đường Trịnh Đình Trọng phường mấy quận mấy bà dạ phường 5 quận 11 phường 5 quận 11 thì à, mình có mình có thể mình ghé qua mình chia sẻ những cái bữa cơm mình ăn một phần cơm một phần cơm ở đây tuyền thấy rất là chất lượng là hả có đầy đủ canh mặn xào gia vị và đặc biệt là mình thấy mình làm thủ công nhưng mà rất là an toàn thực phẩm không có dơ đó mọi người qua thử đi rồi có thể chia sẻ ví dụ như một phần cơm ở đây mình ghi giá 2 ngàn đó là hỗ trợ cho mấy à, mấy mấy anh chị mấy cô chú nói chung là ai mà không có điều kiện thì có thể gửi 2 ngàn hoặc không có gửi phí luôn đúng không em? Không gửi cũng được. Đó. Có nghĩa là không có tem. Đến đây ăn trực tiếp. Gửi. Còn ví dụ ai có điều kiện mà muốn thử hoặc là muốn ờ, để mà sống thử những cái ngày mà mình ăn cơm chay trường như thế nào á thì cứ qua đây và có điều kiện thì ủng hộ chúng tôi nhận hết bao nhiêu chúng tôi cũng nhận đó bởi vì tấm lòng ờ nhưng mà khoan khoan nói tới vụ này mới nhớ nè tại sao mà dành thời gian hay quá vậy mẹ vừa bệnh con thì nhỏ mà một mình mà quán xuyến hết nguyên cái quán như thế nãy giờ không ai phụ luôn á ngoại trừ ông xã của em thôi mà chị nói thiệt nếu mà đưa chị làm nhiêu đây đồ ăn ha dạ. mà một mình chị chắc chị ngồi chị khóc á chị nấu cơm ở nhà không như thế đã nhiều rồi tại vì ờ, chị biết sao tại vì khi làm là mình phải ờ, coi như là mình phải đối với vợ chồng em phải chuẩn bị 2 năm á tức à. là phải sắp xếp như thế nào như là con em bây giờ là một đứa là 8 tuổi à. còn một đứa thì là khoảng 3 à, tuổi coi như nó biết nó biết tự ít nhất nó cũng biết tự lo cho nó chút đỉnh nó đi học còn làm này mình phải phải tự tự tự tự đặt ra cái tiêu chí là phải tự làm hết à. không có nhờ giả ai hết chị tiền tại vì em nhờ giả thứ tư năm thứ sáu là mấy bạn đi làm là người ta không thể phụ mình được không để không có người phụ mình dẹp bạn có nghĩa là em nhắm sức em làm 3 ngày nên cố gắng tập trung hết cho 3 ngày toàn diện cho cái quán luôn rồi mình chuẩn bị trước ví dụ không kẹp thì làm đêm ví dụ ban đêm em 9 10 giờ em làm trước một số như bữa nay cơm sườn bị giả thì em sẽ làm nước mắm trước em ờ. nấu nước mắm trước rồi em hấp chả trước đó tại vì chả đâu cần phải nguội á, thì mình mới ăn được đó thì mình làm vậy đó rồi ông xã em thì phụ dọn dẹp rửa chén nói chung là làm được hết đó chị mình muốn là được à trừ khi mình không muốn thôi nhưng mà bây giờ tôi không mua cải chua mà không mua cái cải gì á có cắt sẵn nó được vậy đâu à. thì là cải chua cắt sẵn đúng rồi bạn biết nha đúng rồi cải chua cái này bóp nước ra xong rồi làm uh, ờ, như kim chi á. Được, được không? Được không? Được, quá giỏi. Giỏi giỏi. Thấy mua này thấy thấy tiện hơn, phải không? Ờ trời đi có một chút mồ hôi quá mồ hôi. Cái này phải chắc chắc. Đó, mũ trơn gì của bạn đó. Giờ đây sao? Đưa cho bạn bạn cho coi. Bây giờ để đi hồi dắt dắt muối được anh Nguyên nó mặn quá. Rồi bây giờ cái này đưa ai nè? Bây giờ cà chua để để đi ngoài rửa. Để xíu rửa. Rồi ờ, ok bạn, ăn rửa hả? Dạ, dạ. nay có dịp đầy đọa chị tiền ok <laughs> không có cái bàn cao ngồi bàn thấp cứng bụng chơi rồi để đây luôn đi anh nhà dạ, chập chọi phút luôn trời ơi kéo tay hay làm luôn mà đừng hay làm bậy nha bạn làm bậy là chết luôn á nha ở đây là cái gì đưa ra là cắt luôn nè trời nè hello <laughs> chào mọi người đây là nhân chồng của long và cũng là đồng của quán cơm uh, này đây uh, cái đi ờ, ra dạ, dạ, chào bạn cái này ạ rồi ok ta cho hôm nay Vương hỏi lời tại sao mình có đây một cái của bản là món ăn về món nước là hai chục hoặc trong một trăm ngàn trong khi đó mình tiêu chuẩn mình là một cái không cần mình là chỉ hai ngàn thôi dạ thật sự thì cái vấn đề này không mình chỉ riêng anh Huy cũng rất là nhiều người hỏi thì uh, ờ, sẵn đây em giải thích luôn thật sự ban đầu tụi em là bán hai ngàn là tại chỗ rồi mang đi luôn nhưng mà thật sự sau quá trình bán thì nó, mình mới nhìn ra những cái vấn đề có những người ta lợi dụng cái việc đó à, và người ta sẽ mua một lúc là đến năm phần hoặc một phần rồi các bạn người ta sẽ bán lại à, vậy luôn á những người ta mua nhiều quá người ta không có ăn hết á người ta lại bỏ phí à. đó là cái cái công sức của mình à, ok nhưng mình tại sao mình biết nhân biết được vấn đề đó dạ lấy dạ à cho những người mua cái cái biết là mà không phải chỉ ở đây không mà có những chỗ khác người ta đã gặp qua người ta cũng ờ, nên hiện tại thì tụi em bán hai ngàn là ăn tại chỗ ờ. để các bạn ờ, ăn tại chỗ là mình chỉ bán hai ngàn thôi dạ đúng rồi còn mang về thì là giá là 15 20 ờ. với lại cái chuyện mà mang về có những người ta ngại không có dám ngồi ăn ở đây ờ. tại ta nghĩ hai ngàn ngồi ở đây ta ngại người ta chấp nhận bỏ tiền ra để người ta ăn một cái món chay hay là ờ. một bữa ăn đó là bữa ăn mặn thì ta sẽ ăn chay ờ. nhưng mà với theo quy nha mà thực sự món chai ở đây mà 15 20 ngàn món nước 20 ngàn món chai 15 ngàn thì nó cũng quá rẻ so với nhưng mà khi, khi các bạn nghe ờ, được ờ, nhân chia sẻ rồi đó thì cũng vì trường hợp đó thì ờ, nhân mới áp dụng biện pháp như vậy thì huy cũng hy vọng cũng uh, giống như là huy nghe được nhân chia sẻ vậy huy cũng hy vọng là những người khó khăn có gặp hoàn cảnh khó khăn hay là như thế nào có đi ngang qua chợ ở chợ đó là chợ gì dạ đây là chợ phú bình nè chợ phú bình nha các bạn trên đường à, trịnh đình quang trịnh đình trọng trịnh đình trọng lộ lộ qua ca sĩ <laughs> ờ, ờ, ờ, dân giúp quy nói lại cái địa chỉ của dạ. mình đi dạ, dạ. rồi à, dân giúp quy nói lại cái địa chỉ chính xác của mình ở đây đi dạ đây là chợ phú bình à, nằm trên đường à, trịnh đình trọng phường 5 quận 11 à, địa chỉ luôn con số địa chỉ của mình luôn địa chỉ của quán là quán chay Tùy Tâm ở số 49 sạc 1 49 Trịnh Trịnh Đình Trọng phường 5 quận 11 ok à, cảm ơn Nhân nha rồi bắt đầu mình vô dạ, rồi, à. cảm, ơn các bạn Quán chay Tùy Tâm tọa lạc tại số 49 sạc 1 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11 Thời gian hoạt động của quán vào các thứ tư, năm, sáu từ 11 giờ 30 đến 17 giờ. ekip chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm một ngày làm việc tại đây. Nhờ vậy nên mới hiểu được sự tận tâm, tận tụy trong từng công đoạn chuẩn bị, chế biến món ăn phục vụ cho bà con. Mọi người biết tôi đứng đây làm gì không? Để tôi test thử coi nhỏ bạn có rau của tôi nó nêm làm sao. Để cái này là cái mui nha mọi người. À, cái mui canh thì mấy con nắp dẫn đó có bí có à, nấm bí nấm rồi tôi cắt nha đó kèm theo đó là rong biển nó thì sẽ ra một cái chén canh như vậy chén cơm ăn cũng ngon rồi không có cần thiết cái đồ ăn nữa ha rồi bây giờ là được có một cái á mấy đứa con gái có rau nên mà mới tới còn thiếu hành may là hồi nãy á, bà long còn chừa lại miếng hành đó bây giờ tôi bắt đầu tôi đem hành vô nha Đem hành xong đó một muốn nếm á là mình phải uh, rót ra một cái chén lại ăn lát nữa ví dụ như mấy người ở mà có ăn sao á cái hành này nó chín hết rồi đúng không rồi mình vớt lên mình mình múc từ từ phần từ phần còn mấy cái phần sau á hành mình múc hết rồi cái mình thăm lại mình thêm cái này lên cho nó xanh mới được phụ nữ mà không có rau nên chu đáo mà mấy đứa có rau <laughs> tôi làm này ghê lắm cái này các bạn phải làm chảo nóng trước phải bỏ dầu vô nhau Ờ, bạn tôi làm mở hàng luôn nè bạn thấy ghê không ok trời ơi bạn là xuất sắc rồi cao luôn đi con bật lên luôn bạn biết tôi rồi à, nói nghe là đổ nhiều không vậy nhiều chứ chị ba trời ơi hành người ta quá trời đổ hết là sao Ủa vậy hả ừ đổ hết để cái cặn lại trời ơi, múc vô đó chừng nào xong chứ được vậy nó mới con, đẹp cái con ghệ này mà đi làm dâu là không được ờ, rồi hiểu sao là làm nhà hàng năm sau bị đuổi rồi đó phải mình mình đang ghi hình thôi mình phải làm cho đẹp đẹp chứ không đẹp cái gì thấy thao tác lộng cộng quá được không để chị ba làm nè à tôi nghĩ chắc phải bạn làm với nhau đâu ok chị ba rồi <laughs> luôn luôn mình hết gia diễn rút gì vậy bạn bạn ghê vậy trời đất ơi vậy kia đầu bếp cái này chắc đầu lâu chứ đầu bếp vậy không phải bạn đồng cảm nhà sao bếp không ngoại đâu à nó khè ghê vậy nguy hiểm không không tôi kè bạn mới ghê nè công nghệ này là hướng dẫn cho bạn hướng dẫn cho mình làm rất là đơn giản mọi người à mình bắt bếp lên chảo không mình chảo lên bếp hốt hột ma này nó làm vậy đó một lát nữa dầu mà nó sôi lăn tăn tê rồi đó mình thả này vô rồi xong mình mới cho cái hỗn hợp mà gia vị này vô để cho nó điều vị lại rồi bắt đầu mình thôi dầu sôi là mình thả vô là vừa rồi chứ đâu có cần thiết mà mình phải chiên xào nấu nướng gì đâu ủa còn chưa là ăn chút để đem canh hả để là đỡ thấy ok sắp được rồi nè thấy không nó bắt đầu nó lên nó lên tim rồi đó nó già thêm chút xíu nữa tắt tắt là vừa được có cá là cái bếp này khè hơi ngon rồi nè bây giờ dầu sôi nè tắt bếp nè rồi cho vô chị ba vô luôn đảo nó lên là xong còn cái hơi ấm của cái bếp là được mỡ hành không có cần chín chín quá ăn lát nữa nó xấu quá cà mỡ hành không có gì đâu khó chừng nào mà bỏ nổi quá dở em được em ổn không em làm dâu được cho mọi người ổn mọi người ha tiền lấy chồng chưa một ngày làm dâu nhưng mà tiền tự tiền tiền làm dâu cho chính bản thân tiền tại vì sao đã là phụ nữ là biết nấu nấu ăn tuy là mình nấu không ngon thì từ từ cũng mình cũng được nâng cao tay nghề cơm tấm mà không có bơ hành coi như thôi ở đây là phải có cái lò kè như vậy nè nó mới ngon đã nguyên hết rồi ờ anh huy chứ ghét đó nè bà huy giống như là bà bóng xăm mình vậy đó rồi đó quá tuyệt vời xong rồi ngon quá đơn giản chị ba ơi cái này mà có trái bắp nướng đâu mọi người ha ngon còn hôm nay là một miếng à, cái lò kè này cái lò kè này mình làm được cái à, cơm trái á mình lấy cơm trắng mình chét vô cái chảo á xong rồi mình áp chảo cái hồi nó ra nguyên một bánh này nè cái mình lấy màu này mình dứt lên cái mình lấy nước mắm ngọt cái mình rắc lên cái mình cho miếng bì vô mình kẹp rồi mình ăn trời ơi trời ơi tôi nghĩ bậy nữa rồi thôi được rồi mở hành tới này là xong bye bye mọi người tôi làm chuyện khác Tuy không gian không lớn, nhưng hàng ngày quán vẫn tiếp đón một lượng khách khá ổn định. Theo chúng tôi quan sát, thì bà con tới quán chủ yếu là những cô chú bán vé số, những người khó khăn, không có điều kiện ăn uống đàng hoàng. Thấu hiểu được điều đó, hai vợ chồng anh Nhân, chị Long đã mở nên quán Tùy Tâm nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hiện tại, kinh phí của quán đều do hai vợ chồng một tay đứng ra quán xuyến các bạn trẻ nếu có cơ hội hãy ghé qua và dành chút thời gian để hỗ trợ cùng mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người ở đây. Oh, giờ dạ là chương trình à, dùng thử bữa cơm chay sườn bì chả nhưng mà tôi thấy à, bà Long hơi làm hơi kỳ nha sao kỳ cái này nó hơi bự cái này nó hơi nhỏ mọi người ơi bạn tôi lại thắc mắc nữa rồi bởi vì sao người ta nói là nam thực như hổ đúng không thì phải ăn nhiều một tí mình là phụ nữ mình ăn hết một tí nhưng mà đồ ăn vẫn như nhau nhưng mà ít cơm một chút và giữ eo sợ sợ phát sợ, sợ mập bạn sợ mập đúng rồi sợ. biết tại sao lý do tại sao hai đứa tôi sợ mập không tại vì mập quá nên mới sợ đó, đó sợ đúng. sợ đến những cái ờ, quán mà cũng có không gian ấm cúng như thế này thì lại qua không có lọt <laughs> Thôi dùng bữa bạn ơi, gấp lắm rồi ăn cơm tắm mà đi ăn đùa Quên quên quên Cái đĩa có đĩa Mang mắt luôn á ai à, cho dĩa ốc la thêm mà ơi Dạ ốc la anh? Chết luôn Ờ có có đầy đủ rồi Nói thật sự ra là bởi vì á cái cái cái cái nguồn lực về kinh tế cũng hạn chế với lại á ốc la có người ăn người không mà đổ sớm quá thì nó lại nguội à, đó chứ thật sự mà trứng á, mà không có trống thì vẫn ăn chay được nha mọi người nha à, bà Long ơi dạ? tôi không biết ăn nước mắm hả cho có ăn chén à dạ chén anh kìa nó dễ dàng cho anh nước tương không biết ăn nước mắm <laughs> tính giặt mặt rồi đó tính giặt mặt rồi đó quá cái con hả cái con ờ, người này nè là chỉ có ăn nước mắm của vợ mình pha thôi nước mắm của người khác không thể anh ơi cái nước mắm chai này không như nước tương à không có mùi mắm đâu đừng lo Tại Ôi. tương mà Ờ, nói, nói, nói chung là quê thích ăn nước tương dạ Đến cái này là tương. nước tương đó anh cái này là nước tương đó là nước tương giặt luôn á không có pha gì luôn ủa vậy hả vậy nếu ăn vậy đâu ra mùi cơm tấm thôi kệ cái nết kỳ lắm tắm là chủ yếu là có cái này là nước tương đó anh quy biết rồi rồi ăn nước tương này thích bảo thủ lắm đừng có giải thích nữa gấp lắm rồi gấp lắm rồi nãy giờ đi chợ rồi đi tùm lum tùm la rồi gấp lắm rồi khát nước đói bụng thôi bây giờ mạng phép là mời mọi người dùng chung với tuyền nha với lại bạn huy xong huy ngon miệng thử miếng sườn đi Tâm tấm sườn đúng không? Ủa nãy kêu sườn kéo mà sơ kỳ ra sườn cộng à. Ừ. mà cộng đâu rồi <laughs> Chô hoài chết luôn <laughs> Thầy cứng nha Không không cứng Đưa vô miệng làm mình một giòn tan mà tại vì cái lực trên tay mình nãy giờ mình làm nhiều mình mệt đó Huy dạ. ừ. <laughs> mình không có xé được miếng sườn Huy à Ê có mùi bà đông ơi Mùi sườn á um, hết hồn làm em hết hồn nhưng mà anh muốn ăn tương vậy là Ủa gì đâu nhá Chị ăn gì chị? Ở lộn với muốn gì chị? Mềm mại vừa ăn Không quá dai có thể um, dành cho những cô chú lớn tuổi hoặc là những uh, em bé uh, không có hoàn cảnh gọi là không không được thoải mái lắm về kinh tế có thể ghé đây ăn những những bé mà buôn bán á nha không có điều kiện nhiều rồi là hai ngàn nhưng mà giá gốc của nó là 20 ngàn nha mọi người như nãy nhân cũng chia sẻ là các bạn biết rồi đó ví dụ mình ăn tại quán là 2 ngàn nhưng mà có những trường hợp là đã gặp à, giống như bên quán đã gặp rồi thì người ta tận dụng món đó người ta mua rất là nhiều phần thì à, các bạn nhớ là ăn tại quán chỉ có 2 ngàn thôi còn các bạn mà mình đem đi á thì món này á, món khô này là 15 còn món nước là 20 thì các bạn cứ theo dõi lại cái khúc mà nhân đã giải thích tại sao vấn đề là như vậy bây giờ tôi tôi tôi review cái bì nha nãy bạn nói sườn rồi đúng không sườn ngon là tôi cái bì nha anh không biết luôn các bạn không biết ra luôn á đúng rồi tại vì nó có thính ăn này thêm không không không sợ mập mà trời ơi tinh bột mới mập chứ ba cái dầu mỡ mập cái gì <laughs> ba học nào giải thích cái chuyện đó vậy tôi tôi đính chính là tinh bột mới mập chứ còn ba cái dầu mỡ không mập gì hết ừ, đúng rồi nói thì sự ra thì cái món uh, cơm ngày hôm nay là cũng nhờ một phần là do mỡ hành ngon quá à bia mình luôn à tự bia luôn luôn <laughs> nó vừa ăn không không có bị sống cũng không quá chín mà cũng không có bị mất đi cái màu đẹp tự nhiên ê ăn cái miếng chả nè bạn bạn phải nói về chả đi vẫn có nghe chút gì đó gọi là hơi hướng tưởng mùi vị chay nha chay đúng không đúng rồi nhưng mà nó không có quá khó quá ăn không ờ, không có quá khó ăn giống như là những cái món chay mà mình à, ăn ở ngoài đường nó nghe hơi cái vị như thuốc bắc còn cái này là vị này nó thanh hơn đúng rồi bạn nói đúng. cái mùi nó thanh hơn tại vì những cái cơm chay ở ngoài á mình ăn á họ nên cái gia vị gì mình không biết tại cái đó bí biết nấu ăn của mỗi người nhưng mà cái cảm nhận mà cái người ăn vô là nó hơi bị gắt hơn với cái này cái này ăn không có nghe bị gắt nghe à. dịu dàng á ngon cái này mà ai mà mới biết ăn chay cũng nên ăn cái này đi sao nó không có quá nó không có quá trên lệch so với cái đồ mặn nói chung là dễ tiếp cận á ngon của ba thêm miếng mỡ hành của ba ngon ngon ngon đúc kết một chữ là ngon dạ. ăn ở đây thì chỉ có lý luận thôi chứ đừng không phê bình được tại nó quá ngon <laughs> hay, hay, hay, không phê bình được đẹp luôn một lát nữa Tuyền cũng sẽ mua một phần đem về cho má của Tuyền đem về thì 15 ngàn á chị Tại 15 ngàn mọi người thấy không Đó quá ngon Một bịch canh nữa Ăn tiền ở chỗ mở hành Nãy giờ chị Tiền là mở hành chị hàng Tiền cho nữa mà Long ơi ừ. Long nước mắm nữa Quên Quên cái gì với mọi người canh nữa nước Đây canh tôi nấu nha Canh tôi nấu nha Đây chén canh này của tôi để tôi Ừ đó chị có ăn ớt không? Canh này hôm nay tôi cướp sức hơi nhiều nha các bạn Hơi bị ngon nha Tôi bỏ rau nè tôi bỏ ờ, nấm nè tôi bỏ bí nè bỏ nhiều lắm nhưng mà bà long đêm tại vì cái câu đó mình không có em yêu khoa học được mình để chủ quán đêm thôi mình chỉ mình chỉ làm mấy cái mini thôi rồi rồi khách à, chén của bạn không tôi thử chén của tôi vô, vô đợi con khách nè phải bình vô trước nước mắm rồi rồi con vô con nghe con nghe cái mùi là thấy ngon rồi đó chơi biết sao cái rong biển á nó giống như nó thay cái mùi tôm khô á đúng rồi đúng không luôn bà. hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn hai cho các bạn thì trong số vừa rồi các bạn coi thẩm trình giữa quy với đại Tuyền dạ. tham gia quán cơm uh, chai tùy tâm này thì các bạn góp ý hãy comment vào phía dưới cảm ơn mọi người rất nhiều và bạn thấy à, cái buổi hôm nay tham gia quán cơm như thế nào à, từ bữa tới giờ là tiền tham gia số số thứ hai rồi và thấy là càng ngày thì cái chương trình của mình á cái chất lượng cái chất lượng nói về cái cái cái tâm đó nha là rất là càng ngày nó càng được à, tăng lên đúng không bởi vì sao bởi vì tùy nó là thích những cái uh, hoạt động thiện nguyện như thế này và làm từ cái tâm và tự phát uh, làm theo làm theo giống như là khả năng của mình có bao nhiêu thì mình làm nhiều đó. chứ không có tùy thuộc vào những cái ờ, mạnh thường quân khác ai cho sao nhận vậy không có gượng ép không gì hết à, mọi người ơi nếu như mà ai mà có yêu mến hay là có những cái sở thích mà cũng làm thiện nguyện như tụi Tuyền á thì à, cứ liên hệ với lại quán cơm chay Tùy Tâm số uh, à, 49, chín trên một đường Trần à, đường Trịnh Đình Trọng Trịnh phường Đình Trọng. 5 quận à, uh, 11 mười một dạ nhớ các bạn đường đi cũng dễ lắm mọi người ơi gần trường uh, trường học uh, gì cường quên rồi trường học gì trường học gì trường học gì, trường học gì? Hồ Văn Cường dạ gần trường học Hồ Văn Cường nha mọi người ở đây á, nếu mà mọi người đến đây mà để à, làm á, thì chúng ta có thể đến sớm một chút xíu đúng, đúng. sáng sớm đến có, có chỗ gửi xe đàng hoàng ở đây là ngay khu chợ luôn các bạn muốn mua cái gì muốn ủng hộ gì cứ đến đây mua sáng nào cũng vậy đồ ăn tươi ngon mới và cùng chung tay để mình chia sẻ những cái phần cơm hay là cái tâm của mình đến những yeah. người gặp hoàn cảnh khó khăn thì yeah. Dạ. một lần nữa Huy thay mặt tiền và các anh em cảm ơn các bạn đã xem đã xem đã theo dõi chào các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều